Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Ui uh. Ui được cái nhờ Được đấy Lóc lại cái đã Chưa biết là Goblin hay gì nhưng mà cứ lóc lại đã Được đấy Chào mừng anh em đến với clip đầu tiên trong năm 2023 anh em nhá. Nhân dịp đầu xuân năm mới thì tôi xin chúc toàn thể các anh em ở trên kênh Một năm mới tràn ngập hạnh phúc, niềm vui cũng như là cái sự may mắn rất mong là tất cả các anh em sẽ kiếm được thật là nhiều tiền Đấy, để anh em <laughs> có tiền để donate cho kênh Hy vọng là tất cả các anh em sẽ kiếm được gấp 5, gấp 10 lần so với cả năm ngoái, năm 2022 Rất mong cái điều đấy nó sẽ xảy ra Và phải thú thật với anh em là tôi cũng rất vui khi được khoe là năm nay Tết năm nay là cái buổi livestream của tôi là các anh em fan ở trên kênh Rất là yêu quý khi mà lì xì cho tôi gấp đôi năm ngoái luôn Đấy hơn 2 triệu anh em ạ Tổng kết là được hơn 2 triệu Thế nên là tôi xin dành cái phần đầu clip Để gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất Tới các anh em đã ủng hộ tôi xì cho tôi Nhân cái dịp đầu năm Tôi xin được cảm ơn anh em Trần Đức Trung Anh em Phạm Tuấn Minh Anh em Nguyễn Khánh Duy Anh em Đặng Minh Trung Bạn Dương Thanh Hương Anh em Tô Toàn Anh em Nguyễn Bảo Lâm Anh em Đặng Tuấn Thành Anh em Nguyễn Ngọc Đạt anh em Thanh Trần, anh em Bún Thang, anh em Lê Anh, anh em Quang Phan Tuấn Cơm, anh em Hiền Nguyễn, anh em Ngô Thanh Sang và cuối cùng là anh em Quang Trần đã gửi những cái phần quà lì xì vô cùng ý nghĩa và thiết thực dành cho tôi. Chứa đựng biết bao nhiêu những cái tình cảm của anh em, những cái tâm huyết của anh em dành cho kênh. Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Cùng với đó tôi xin được cảm ơn các anh em sau đây. Đây là những anh em mà trong cái khoảng thời gian 15 ngày tôi nghỉ Tết thì có đăng ký hội viên ở trên kênh cũng như là tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để hộ tôi Giúp tôi có một cái nguồn thu nhập ổn định hàng tháng Rất đông Rất đông anh em Vâng và tôi xin được cảm ơn các anh em sau đây Tôi xin được cảm ơn anh em Nam Anh em Kuninu Anh em Nguyễn Trọng Tuấn Anh em Vũ Luận Anh em Bún Thang Anh em Quang Minh Trần Anh em Văn Na Anh em Quang Trần Và anh em Hải Bếu Tiếp đó là anh em Lê Anh Tùng Anh em Nguyễn Đức Huy Anh em Nguyễn Nam anh em Wing Jun, anh em Bảo Phạm, anh em Sơn, anh em Phát Võ, anh em Mạnh Trần Vâng, vẫn còn anh em ạ Tiếp đó tôi xin được cảm ơn anh em 20 Châu, anh em Nguyễn Phương, anh em Nguyễn Duy Minh, anh em Hồ Khánh, anh em Phát Trần Anh em Lê Duy Khánh, anh em Thanh Trần, bạn Hoài Anh Lê và anh em Nguyễn Trung Đức vẫn còn anh em nhá Cái này nó thể hiện cái sự yêu mến của anh em dành cho tôi Vẫn còn rất đông anh em ra hạn hội viên Tôi xin được cảm ơn anh em Brian Trần Anh em Hùng Phan anh em Thanh Huy Lâm, anh em An Calet, anh em Hải Sơn Bùi, anh em Nguyễn Tân Phát, anh em Minh Nguyễn, anh em Ryan Lucas và anh em Phạm Dương. Nếu anh em nghĩ là cái danh sách này nó đã kết thúc ở đây thì vẫn chưa anh em nhé Tôi phải lấy làm rất là vui và vinh dự khi mà rất là sung sướng luôn khi mà được đọc một cái danh sách dài các anh em yêu quý đăng ký hội viên ủng hộ kênh. và tiếp theo tôi xin được cảm ơn anh em Trần Mạnh, anh em Mạnh Thiên Trần, anh em Quốc Sới, anh em An Dương, bạn Dory669 Anh em Viên Thế Khải Anh em Vi Khôi Nguyễn Anh em Trọng Nguyễn và anh em Quân Chu Vâng, khi tôi đọc đến đây Cái danh sách nó đã khá dài rồi Tuy nhiên, vẫn có một vài anh em chưa thấy tên ở trong cái danh sách này khi mà anh em đã gia hạn hội viên, tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh cũng như là đăng ký mới hội viên ở trên kênh và anh em chưa thấy tên của anh em được tôi đọc lên ở trong cái danh sách này. Đó là bởi vì cái danh sách này nó vẫn còn anh em nhé rất đông phải không anh em Vâng tôi xin được tiếp tục cảm ơn các anh em sau Anh em Minh Anh em Thọ Nguyễn Anh em Phạm Tuấn Minh Anh em Trần Quang Hùng Anh em Hưng Nguyễn Anh em Amazing W Anh em The High Tech Anh em Đỗ Trí Công Anh em Quý Phạm Anh em Hùng Mạnh Anh em Lê Xuân Khánh Anh em Mr. Pixel Anh em Lê Trịnh Thành Trung Anh em Trung Trịnh Anh em Lam Dương Anh em Duy Phương Anh em Lam Nguyễn Đoàn Phương Và anh em Chú Chín Vâng, và cuối cùng thì tôi cũng đã cảm ơn được một lửa cái danh sách các anh em đăng ký hội viên cũng như là gia hạn hội viên ở trên kênh. Vâng, chúng ta đã đi được một lửa chặng đường rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lửa chặng đường còn lại. Vâng, và tôi xin được tiếp tục cảm ơn các anh em sau đây. Anh em Rinrie, anh em Khuynh Vũ, anh em Mavel, Eliver, MC, UVN, anh em Mập Lâm, anh em Trần Đức Trung, anh em Dick Gory, anh em Bùi Dũng, anh em Việt Anh Lê, anh em Phạm Xuân Ngọc. Tiếp đó là anh em Vũ Trọng Hay, anh em Kiều An, anh em Ngô Thanh Sang, anh em Phúc Hoàng, anh em Nguyễn Toàn, anh em Trần Đức Huy, anh em Phạm Lam Phong, anh em Long Nguyễn và anh em Vũ Đức Việt. Tiếp đó tôi xin được cảm ơn anh em Hoàng Đức, anh em Nguyễn Đức Tài, anh em Bùi Phú Thịnh, anh em Nguyễn Trung chức anh em Vũ Trần, anh em Tú Ngô, anh em Duy Bùi, anh em Hải Anh, anh em Trần Minh Nhật. Đọc đến đây thì chắc là anh em thấy là nó đã rất dài rồi. Quả thật là đọc cái danh sách các anh em ủng hộ mà tôi phải nói là tôi rất lấy làm sung sướng. Khi mà trong 15 cái ngày nghỉ Thì anh em vẫn là tiếp tục gia hạn và ủng hộ tôi Suốt cái khoảng thời gian nghỉ Tết Rất là cảm ơn các anh em Và tôi sẽ cố gắng là đọc hết cái danh sách các anh em gia hạn hội viên cũng như đăng ký hội viên mới Như là một cái lời tri ân cảm ơn các anh em nha anh em nhé Tôi sẽ cố gắng đọc hết trong cái ngày hôm nay Cố gắng anh em nhé Và tôi xin được tiếp tục gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất tới các anh em sau đây Tôi xin được cảm ơn anh em Ngân Ngân Thành, anh em Quang Tùng, anh em Thành Đặng anh em Missy K60, anh em Phạm Tuấn Minh, anh em Huy Thắng, anh em Tùng Thanh, anh em Thức Duy và anh em Văn Thắng. Tiếp đó tôi xin được cảm ơn anh em Vũ Trọng Tín, anh em Dương Nguyễn, anh em Hoàng Việt, anh em Nguyễn Mạnh Toàn, anh em Tú Bùi, anh em Phan Ngọc Cường, anh em Ngọc Long Phan, anh em Bằng Cao, anh em Nguyễn Quang Trung, anh em Đỗ Quang Huy, anh em MX Việt, anh em Quang Phan Tuấn Cơm, anh em Khoa Vũ, anh em Đặng Minh Trung, anh em Haleun Pat, anh em Kevin Nguyễn, anh em Đại Trần, anh em Hưng và cuối cùng là anh em Kenshin. Cảm ơn tất cả các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên cũng như là đăng ký hội viên mới trong 15 ngày vừa qua. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh em rất nhiều. Vâng, tất cả chúng ta đã cùng xem cái video này và dành ra 7 phút đầu game chỉ để cảm ơn. uh, <laughs> game today này, có anh em hỏi game today đúng không này? Đây rồi, lại gặp fan rồi anh em. <clears throat> trong cái clip đầu tiên của năm 2023 7 phút đầu tiên tôi dành ra để cảm ơn các anh em hội viên Cũng như là các anh em có những cái món quà lì xì, đô lết ủng hộ cho kênh Điều đó thể hiện cái sự vô cùng trân trọng và biết ơn của tôi đến các anh em Và tôi hy vọng là các anh em sẽ vẫn yêu quý, tiếp tục yêu quý, yêu thương tôi cũng như là kênh Trong cái năm tiếp theo anh em nhé Cảm ơn anh em rất nhiều Bày ra linh tinh quá anh em ạ Ghép cái bờ linh bắn trưởng xong rồi lại ra các kiểu các thứ <clears throat> U uh. Hai idol năm mới vui vẻ ra nhiều clip hay cho ả xem nhé U uh. U uh. Hơi hơi có một chút gì đấy nó hơi <laughs> Cảm ơn bạn nhá uhm. <clears throat> Nhưng mà anh em đừng gọi tôi là idol Ngại lắm anh em ạ <clears throat> Rồi để chúc mừng năm mới bạn Quân cái đã Anh em đừng gọi tôi là idol đi Ngại lắm anh em ơi Tôi như anh em thôi không khác gì anh em Trải qua tôi là một cái người có một cái kênh youtube để lên ờ, tha hồ gáy <laughs> Bình thường vào game thì anh em chỉ có gáy ở trong game được thôi Tôi ờ, hơn anh em một cái chỗ là tôi có một kênh youtube để tôi có thể thoải mái tôi gáy ở trên kênh của tôi Đấy nó là cái tôi hơn anh em thôi còn tôi y hệt anh em tôi cũng chả khác gì nha anh em nhá anh em gọi tôi idol ngại lắm anh em ạ à. mà nhất là cái cái việc anh em gọi tôi idol ấy thì thực ra nếu mà những cái người yêu quý tôi ấy yêu thương tôi thì thì cái việc đấy thì có thể là người ta sẽ thấy là bình thường đấy nhưng mà với những cái người mà người ta không thích tôi người ta ghét tôi ấy, thì cái việc anh em gọi tôi là idol nó rất là, là, là nói chung là căng thẳng anh em ạ <laughs> nên là anh em cố gắng anh em đừng có gọi tôi là idol anh em nhá anh em cứ vào trong game này anh em gọi anh em chào tôi chào tuấn cơm đấy là rất là ok rồi anh em nhá đấy chứ anh em đừng có gọi thêm chữ idol hay là anh em thêm chữ thằng vào thì câu chuyện nó lại khác anh em thêm xin chào thằng tuấn cơm thì rõ ràng cái câu chuyện nó lại khác rồi anh em nhá nên là anh em cố gắng anh em nếu mà xem đầy đủ cái clip của tôi thì anh em hiểu tôi mà đấy tôi luôn nhắc anh em là anh em vào anh em chào đúng tên thôi là chắc chắn là tôi ta chào lại Đấy, hãy <clears throat> đối xử với nhau như những cái người bình thường <laughs> Chứ có đừng có cư, cư xử với nhau như những cái người nó quá đặc biệt nha anh em nhá Nhiều khi là anh em sẽ làm tôi run sợ đấy <clears throat> Chán thật sự, bây giờ tôi lại lấy những cái đồ bắn trướng như này thì không biết chơi cái gì luôn Thôi, ghép cái này đi cho nó như, coi như là nhiều tùy chọn anh em ạ Tôi phải nói thật với anh em là đầu năm mới muốn chơi một cái một cái đội hình gì đấy đấy, làm một cái video gì đấy mà nó phải thật sự nó giải trí giải trí là ưu tiên hàng đầu cái thứ hai là gì nó cũng sẽ phải là một cái video đặc biệt đấy nó lại phải đáp ứng được cái video đặc biệt mà một cái người mà làm nội dung content creator đấy xin nhắc lại nhá là content creator là cần phải hướng đến một cái nội dung nó đặc biệt nó hay đây là từ từ đã phải tính toán đấy là <laughs> làm một cái gì đấy mà nó nó khác với mọi ngày đi nha anh em nhá xem là có cái gì đấy mà nó hay ho không bởi vì về căn bản ấy là Đồ game thì nó cũng ra khá là nhiều đồ chơi bắn trưởng Chơi mết Nhưng mà tôi lại bỏ qua hết những con mết rồi Tôi là nói thật với anh em là nếu mà tôi mua cái con Thunder Spirit ý Là bây giờ là nó cũng lên 2 sao rồi đấy Nhưng mà tôi không mua anh em ạ Đấy <clears throat> Bởi vì nếu mà tôi bây giờ tôi chuyển sang tôi chơi 9 mét thì nó lại bình thường quá Rồi chơi cái gì nhỉ 9 mét là, là thực ra là chơi được đấy anh em anh em cũng có thể để ý là ờ, Thunder Spirit đã lên được hai sao nếu mà mua và nó đã ra được cái con Grim chắc nha anh em nhá. Nên xác định là nếu mà chơi 9m là chơi được rồi. À, cái bộ 9m cũng là thông thạo của tôi đấy. Nhưng mà thôi, hôm nay không chơi 9m. Nếu mà anh em muốn tôi chơi 9m thì tôi sẽ chơi sau nha anh em nhá. cái bộ đấy nó thông thạo lắm anh em chơi hay. <laughs> bộ chơi hay chơi nó, nó bị dễ. Rồi ờ, chơi chơi bộ khác nha anh em nhá. Ù ù ù. Được rồi bắt đầu có có có, có một cái cảm giác rồi đấy <laughs> bắt đầu có cảm giác rồi đấy anh em đấy u uh. được đấy anh em có đoán được không nhở <clears throat> được anh em chắc là anh em cũng đoán được đấy rồi ra hình rồi anh em ra hình rồi ra hình rồi rồi cứ bình tĩnh anh em nhá <clears throat> nếu mà tôi ờ, tôi tôi bây giờ tôi ra một cái đầu đề như này này tôi ra một cái nội dung như thế này này khi mà tôi tiết lộ là tôi cất lên cái giọng nói này <laughs> tôi tôi tôi ra một cái đầu đề như này là anh em sẽ sẽ nếu mà anh em xem tôi nhá cách đây một năm trở lại đây mà anh em xem đều các clip thì chắc là anh em sẽ nhận ra luôn đấy anh em có có biết được là cái bài toán khó nhất không anh em có biết <laughs> nói phát biết ngay dân chơi ở bên ngay nhá anh em nhá dân chơi bên ngay nói phát bên ngay bài toán khó nhất chưa có lời giải ở trong cái con game này đấy, hôm nay chắc là tôi sẽ chơi lại cái bộ đấy Bài toán rất khó giải Đến bây giờ vẫn chưa thấy có ai giải được cái, cái bài toán đấy Để xem là ở trong cái trận đấu này có ai có thể giải được cái bài toán đấy không <laughs> Anh em thì chắc là cũng biết được rồi đúng không Rồi còn nếu mà anh em chưa biết thì tôi sẽ để cái đường link ở cuối nhá Để anh em có thể là xem lại cái bài toán khó nhất xem nó là cái gì Đấy Cái đường link của cái bài toán khó nhất Nó sẽ để ở cái phần video đề xuất ở cuối video này Đấy Bây giờ hiện tại chúng ta đang có một cái chuỗi thắng cộng 8 Khéo phết nhỉ Đầu năm đánh khéo phết đấy <clears throat> Xoay xoay một lúc bây giờ ra Greater rồi anh em ạ Được của nó luôn Đấy, Greater bắn trưởng ờ, Greater này không phải Greater đánh tay nha anh em nhá Lấy toàn đồ bắn trưởng thôi Hay quá, vẫn giữ chuỗi anh em ạ được quá nhở Tôi nghĩ đây là một cái ờ, sự khởi đầu tốt đẹp cho một cái năm mới <laughs> May mắn đấy, khá là may mắn Hoặc là cũng ờ, rất là có thể là do tôi thay cái bàn cờ Ờ, có thể là do tôi thay cái bàn cờ này mà tôi có cái sự may mắn trong năm nay ừ. Rất có thể là như thế Một cái bàn cờ mà nó tươi sáng hơn một chút so với những cái bàn cờ mà tôi hay dùng u uh, bách trí ạ à, bách trí này thế nào đây sao sang soi gì đấy nhở kệ thôi gladiator ơi sợ gì gladiator không sợ counter lắm anh em ạ vì nó không có khống chế mà nó, nó bọn nó, nó có khống chế thì cũng không làm gì được mình đấy kể cả là bây giờ có bắt co thì co không bị khống chế vẫn chơi được thoải mái u u mất chuỗi rồi à, có có được không? Có được không? Có được không? Không không không không không khó khó. Ui rồi ôi, cái con tinh cơ của tôi. Evan Bomber đánh toàn và cọc rắn luôn anh em ạ. À. Thật sự là như thế luôn. Mất chuối cho cái thằng chơi bít à. Càng đấy. Thực ra thì thôi thì cũng là cái gửi gắm thôi anh em ạ. À. Chúng ta tạm thời chúng ta góp tiền gửi gắm cho Tereka. Tere KT nha anh em nhá Xong rồi tí nữa lấy lại thôi <laughs> Chơi bit mà, chơi bit không sợ Anh em ạ, à, tí nữa nếu mà chơi bit mà to như thế thì tôi nghĩ là Cái tầm này nhá, round 15 mà có gấu 2 ấy Thì chắc không ai ăn được đâu Sau đó là đến round 20 trở đi chúng ta sẽ lấy lại Chúng ta có cái bộ Gritter thì chúng ta đâu có sợ cái bộ bit đâu Không sợ bit anh em ạ à. Gritter đấm bit như con luôn Gritter này là, là nếu mà nói đúng ấy thì bit rất sợ Gritter Đấy, cái bộ bit rất sợ bộ gửi cho tao Có được đánh đâu mà tăng stack đâu Thôi, coi như là gửi tiết kiệm Tí nữa lấy lại, anh em nhá Không có vấn đề gì hết Thực ra bây giờ chúng ta bị cắt chuối không? Bây giờ chúng ta lại đánh chuỗi tiếp mà Khỏe mà <clears throat> Rồi Cái bộ này thì tôi nghĩ là roll ở 7 ờ, hay là 8 nhỉ Nếu mà chơi co là cái con sói Thì chắc là roll ở 8 thôi Trận này xác định chơi co sói anh em nhá Bài toán khó nhất mà <laughs> Đấy, tiết lộ cho anh em luôn Glitter sói Nhưng mà chơi sói này thì chắc là chơi ở 8 thôi anh em ạ Chơi ở 7 thì nó lại hơi khó roll 3 đô mà chơi ở 7 ấy, roll ở 7 Thì là nó sẽ bị vướng mấy cái con một đô ấy Cái tỷ lệ mà chơi ở 7 thì Bởi vì nó không có cái tỷ lệ Ở trên level 8 ấy Nó sẽ giảm cái tỷ lệ một đô Giảm tỷ lệ hai đô xuống Đấy, roll chính ra là chơi ba đô là phải roll ở 9 cơ Nhưng mà chơi Greater không hay chơi áp cấp Chơi Greater thôi, chơi ở 8 thôi Greater mà đẩy cấp thì thì nguy hiểm lắm Greater nó phải sao nó phải to anh em ạ Chất lượng nó bù vào số lượng Cái hay của bộ Greater này này Nó là cái gì? Nó là khi mà chúng ta lên 3 sao ấy Chúng ta đánh với những cái nhà mà nó có nhiều con hơn ấy Ví dụ như là 90 con chẳng hạn thì cái chính ấy là bây giờ vào phát bị úp lồng luôn đúng không anh em Vào phát úp lồng thì là tất cả đội hình của địch nó nằm ở trong lồng ấy Đấy có một vài con nó ở ngoài lồng thì không nói làm gì Nhưng mà ít ra ấy thì trong cái khoảng thời gian mà bị úp lồng ấy Thì những cái con Glitter 3 sao của tôi ấy nó sẽ đập chết một hai con Thì nó sẽ trở về cái thế cân bằng ngay anh em thấy không cái cái sự mà gọi là uh, chênh lệch về cái số quân thực ra thì nó cũng không có biểu hiện nhiều khi mà chúng ta làm một cái bộ glitter 10 con thì trong cái thời gian khoảng 4 giây úp lồng thì đập chết ba con nó là quá là bình thường anh em ạ. Thế là nó sẽ là 7 đấu với 7 khi mà lồng hết. Mà 7 con của đối thủ là 7 con 2 sao và 7 con chúng ta là 7 con 3 sao. Nó khác nhau anh em ạ. Đấy nó chính là cái thế mạnh của cái bộ Grioto. Chưa kể là cái màn solo 7 vs 7 mà cái bộ Grioto là không bị khống chế. Đấy còn các cái bộ khác nó bị khống chế bị trói trong cái khoảng thời gian mà đánh lại bị trói là coi như phế một vài con nữa nên là nó rất là khỏe Predator tôi nghĩ là cứ hyperon thôi anh em ạ không nên đẩy cấp nhiều đánh level 7 level 8 được rồi chắc là lên 8 lên 8 roll tôi nghĩ là lên 8 không lên 9 thôi chứ còn lên 8 là hợp lý sói lên 8 roll nó dễ hơn anh em ạ bởi vì ở level uh, ờ, 7 ấy, roll nó ra rất là nhiều những cái con con một đô. Anh em hiểu không? Và ra mấy con một đô tôi không cần. Bài này chỉ lấy hai đô ba đô thôi. Nên là roll ở level 8 nó hợp lý. Và thậm chí là nếu mà ra 5 đô chơi luôn anh em nhá, bởi vì là chơi Gladiator sói mà. Cứ lên game nó là 5 đô thôi anh em ạ, mà phang chắc chắn là chiến thắng. Đấy, con sói nó chỉ đóng vai trò là câu kéo đến siêu lết thôi. Đánh đến khi nào <laughs> mà chúng ta ra một hàng 5 đô a sao ôi thế đối thủ ờ, lấy cái gì mà đỡ anh em ui nhưng mà tôi bây giờ tôi mới để ý các terrat mất chuỗi rồi kìa tkt mất chuỗi từ đời nào thế kia chán thế nhở bây giờ tôi lại mạnh cơ cái tầm này bây giờ tôi lại mạnh có khi gặp lại bây giờ lại ăn như, chán thật sự quá đáng tiếc Thế là tôi mất chuối Thực ra tôi chỉ bị coi như sơ suất đúng một round ấy thôi mà Còn từ lúc đấy đến bây giờ tôi vẫn là người chiến thắng ấy chứ Tôi có thua trận nào đâu Thua đúng một trận nhá anh em nhá Thua đúng một round rồi Còn những cái round còn lại là ăn hết Trận này Ui anh em quân à, đầu game chào tôi bây giờ còn có 19 máu À 17 à, máu luôn Ui. Bách Trí, Bách Trí là cũng chơi của Dieter này Căng thẳng thế nhờ Ui ông ấy nuôi được cả con sao Breaker lên 3 sao Ghê đấy Ghê đấy nhưng mà ừ, trông có vẻ như là tôi ăn được ấy anh em ạ Con Heaven Bomber của tôi bây giờ nó vẫn đang làm rất là tốt cái nhiệm vụ của nó <laughs> tôi bắn trưởng khỏe phết <coughs> Cùng là 7 con nhá, cùng là 7 con Đấy, đối thủ có sao Breaker 3 sao vẫn thua Rồi Lên được 8 Lên 8 roll rồi Dừng lại ở 8 roll anh em nhé Nó sẽ form ở level 8 Kiếm con sói 3 Kiếm con sói 3 Nhưng mà chưa có đồ Hiện tại vẫn chưa có đồ cho sói anh em ạ Còn thiếu nhiều đồ lắm Làm nào để mà bây giờ mà round 25 ra được quả Quả quả trứng nhỉ Khó <clears throat> Bách trí này không biết là chơi sát thủ hay là chơi ừ, Trông có vẻ giống sát thủ súng ấy anh em ạ Chơi tạm Greater xong một tí nữa chuyển sang sát thủ súng Chứ nếu mà chơi Greater thì người ta ít khi người ta nuôi con con ờ, Soundbreaker lắm May quá anh em ơi, ra được món một món rồi Trước round 20 là tôi chưa có món nào nhưng bây giờ tôi đã ra được một món rồi Còn mỗi cái mưa thôi, xin một cái mưa nữa Bây giờ mình có nhà chết sau đó thì uh, rơi sang cái áo mưa Round 25 ra luôn quả trứng Thế là coi như là đẹp Rồi ừ, thôi Cứ từ từ đã anh em ạ Bình tĩnh Đánh ở cái level 8 thôi 50 tiền roll Còn nhiều máu anh em Không có gì để vội cả Đúng kiểu trận này Griotter bắn trưởng ấy anh em ạ Lấy toàn đồ bắn phép luôn Dã man thật sự Lấy toàn đồ phép luôn mà Ui Cái gì đấy Căng đấy Ăn nổi không Thằng này có con gấu assassin nhưng mà chết rồi Con gấu assassin chết sớm Hay quá Đi luôn Hay Ui ui ui con ba máu sao không đi luôn đi Tí nữa lại ra gấu Assassin 2 thì lại mệt của nó Từ từ đã anh em Tôi không vội đâu Cứ bình tĩnh Không có gì để vội cả cây bây giờ phải roll ra con gấu mới ra con cây nhỉ quân sắp đi rồi này 17 máu u uh. thế đi đi rồi sống nổi đang này không u uh. lướt được phát đời hồi máu được à, càng đấy càng đấy càng đấy càng đấy càng đấy càng đấy ăn được tôi cơ à? ăn được không ăn được không không không hay quá Khỏe chưa anh em <clears throat> Chơi bắn trưởng kiểu này tôi thấy máu vẫn ngon nghẻ luôn Tầm này máu nhiều như này là ngon quá rồi thì rất là tốt đấy Máu nhiều đang có chuỗi này Rồi chúng ta sẽ chuyển dần về cái, những cái bộ đánh tay nha anh em nhé Đô tí nữa thì dồn cho sói thôi <clears throat> Bây giờ tôi chỉ hy vọng có nhà chết sang cái áo mưa là xong Chuyển sang bên này cả đã Để bên này hơi lâu à Chúng ta đảo cánh anh em nhá Để một bên lâu quá không ổn đâu Dễ bị bắt bài lắm Chơi nai, gặp nai Ồ, mất chuỗi rồi Thằng này hơi khó Hơi khó, hơi khó, hơi khó, hơi khó Đập lai này đam tay thì mới ăn được Chúng ta chơi đam phép anh em ạ Ui Đã qua đi rồi Lemo Ui xôi <laughs> ơi anh em ơi Đầu tiên Đi đầu tiên lại là một cái ông rank queen Được đấy <clears throat> Nhưng mà vẫn chưa có đồ Căng thẳng quá nhở Mất chuỗi TRKT lại có chuỗi rồi kìa Thôi chúng ta vẫn cứ roll ở 8 thôi anh em nhé Trận này có vẻ sói ra hơi ít Tôi roll nó phải rơi vào tầm đâu đấy nó khoảng Chắc là khoảng 50 tiền rồi đấy Từ round 20 Đúng không? Từ round 19 19 là lên được 8 rồi 19 lên 8 với 50 đô Đấy 19 lên 8 50 đô Và bây giờ là đã round 24 rồi 5 round trôi qua rồi Mỗi round có 10 tiền để roll mà 50 tiền rồi đấy 50 tiền mà mới ra được thêm một con sói đây anh em ạ Dã man thật sự Thực ra cái trận này khởi đầu nó cũng không tốt đẹp lắm Nó ra được ừ, cái, cái con Heaven Bomber sớm nó tận dụng đến bây giờ Dã man thật sự Chính ra những cái con co chính ở bộ này thì vẫn chưa có Ủ Ăn được luôn chuối luôn Được thế nhờ Không thể tin được luôn đấy căng phết Được rồi, hai wizard này Up con cây lên 3 sao đã cây này Nếu mà chưa có sói mà có quả trứng thì cái con cây này nó cũng gánh được đấy anh em ạ Gánh được đấy nếu mà cây cho làm co luôn Thật luôn Ron bây giờ Ron phải 20 tiền mới được một con sói Tầm 20 tiền của con sói hơi đen Cho xin cái áo mưa nhỉ Ai để chết làm cái áo mưa sang đây Tôi vẫn chưa có áo mưa đâu Tôi thì lúc đầu ấy tôi cũng không có ý định đánh cái cái, cái bộ sói của Gladiator Mà cái lúc mà nó ra con sói con Gladiator cùng một rao ấy Tôi tôi mới tự nhiên ý tưởng đấy chứ lúc đầu tôi định đánh ghép ghép đồ bắn trưởng cơ mà Đấy mà không ngờ Ờ rồi, tạm thời cái góc xoay đã cho nó gọi là an toàn Bây giờ đúng kiểu bị sói lừa ấy Sói với cả thực ra là sói lừa và Greater lừa luôn Tầm này bây giờ vẫn mới chỉ có một con hai sao thôi Vẫn mới một cái lồng hai sao thì nó rất là ít khống chế Vẫn đang ở tận dụng cái lồng hai sao Không ổn Ván nào roll 50 đô Từ 50 đô giữ nguyên để mà roll đấy chứ cứ mỗi ván trôi đi là, là, là mỗi ván mất khoảng 10 đến 12 đô à 12 tiền đấy để roll sao nó sói bây giờ cái tầm này xả hết 50 tiền này nó ra sói bao theo anh em ra sói bao để ra sau tôi làm một phát luôn <laughs> ừ. thực ra thì bây giờ con con con cây ba nó vẫn gánh được anh em ạ à đây rồi bách trí này bách trí này là uh, không có ý định là, là, là chơi assassin súng à Ui anh ơi, như này Khỏe chứ Khỏe chứ Khỏe đấy chứ Ừ, khỏe đấy chứ Khỏe đấy Thôi đẩy đi rồi Chắc là không ra Grim Chắc là không ra Grim anh em ạ à. Tôi cũng không rõ Không rõ ý đồ nhưng mà nếu mà chơi kiểu kia cũng giống Trông hơi giống Thật sự rất là giống ờ, cái cái bộ uh, súng kết hợp với chín xin ấy Nhìn giống lắm không biết thế nào Làm pha lửa không? Lên chín không? Các anh em có lên chín không? Thực ra roll ở 9 thì nó lại không lên được mấy cái con này ấy. Mấy cái con hai đô nó, nó không lên được ừ. Nếu mà lên 9 thì chắc có bỏ cái này luôn nhỉ Không Thôi anh em ạ, cứ roll ở tám đi đã Roll tám đi Tôi chưa muốn lên 9 bởi vì nếu mà lên 9 nó cơ hội nó ra sớm mấy con 5 đô thì thực sự là chưa cần lắm tầm này. Ơ kìa, úp lồng kiểu gì kia? Chán đời quá bạn rồi. U quân còn có ba máu này, ba máu giữ 50 tiền liều thật. Ác thật đấy. Nhưng mà chắc là, là tôi không đẩy được ra này đâu. Có sói thì đẩy được chứ còn cái bộ uh, ờ, Grutter mà co là con cây này thì không đẩy được Nếu mà bộ bit cơ rồi, ờ, còn, còn cây này mà trong bộ bit thì chắc là đẩy chết ra này rồi Mà rất tiếc ở đây nó lại là ở trong bộ Grutter Nên là anh em quân vẫn sống được <laughs> Vẫn sống được round này U uh, đây rồi Càng ái À bác trí, bác trí là cung fan của tôi ấy hả? À? bây giờ biết Bách Trí uh, hôm qua cũng xem video của tôi Hôm nay bị tôi tiễn đẩy đi luôn à À thế à Căng nhỉ <laughs> Ai bảo anh em không chào tôi sớm Chào tôi sớm thì có khi lại chưa chắc đã đi đâu <laughs> Ui rồi tôi từ lấy giờ tôi cứ tưởng là cứ sang đây xong rồi cứ soi soi Tôi lại cứ tưởng là, là định đấm tôi Ai biết là fan đâu Khổ Từ lấy giờ cứ sang soi thôi tôi cứ tưởng là đấm tôi Thế là tôi cứ tưởng là là sang là soi bài counter các thứ các kiểu Ai ngờ lại là fan ở trên kênh Đấy, do anh em cả thôi Tại sao anh em không chào tôi sớm Tại sao anh em lại không chào tôi sớm Anh em chào tôi sớm thì có phải là, là không làm sao hết không Đúng không À, tại sao Tôi biết rồi Tại sao anh em không chào tôi sớm rồi Anh em đợi tôi, có phải anh em đợi tôi đi đúng không? Xong rồi anh em mới chào đúng không Có phải không <laughs> tôi nghĩ là, là là chắc là lại cũng đợi tôi để chứng kiến cảnh tôi đi rồi mới chào rồi chứ làm gì mà bây giờ gặp tôi sớm rồi bây giờ mới cất lên tiếng nói u u u u clay hai ba máu khi round này lại đẩy nhiều luôn này ok nhưng mà sao con này trâu thế u trâu đấy dồn đồ cho con này á à. cái đái thật Chơi nay này cũng cũng kiểu dồn đồ cho nhiều con phết đấy nhở Tôi thấy là có rất nhiều ông mà dồn đồ cho cái con uh, con con Evil mà xong có ông dồn đồ cho cả cái con con sao Ripper. Khó hiểu. <clears throat> Rồi để xem nào. Tuần này thì bây giờ tôi nghĩ là máu vẫn còn nhiều lắm anh em ạ. Thôi cứ từ tốn đó. Trận này cũng chả biết solo với ông nào lit game, chưa biết. Nhìn này cũng chưa biết Bit thì cũng còn nhiều máu Ở đây là chúng ta có một bộ bit, một bộ uh, gót đỏ, một bộ lai Cuối cùng là một cái người chơi Assassin nhưng mà sắp đi rồi còn có một máu đây anh em ạ Assassin chắc gặp bộ này chắc đi đây rồi gặp Assassin này có đi luôn không ừ. Assassin Ui đứng hết trong lồng Cáo hai sao rồi đấy Nhưng mà đứng hết trong lồng ui kéo chót được rồi thế thì tôi thua tôi thua tôi thua nhưng mà assassin này assassin này tí nếu mà gặp gặp bit thì sao gặp bit chắc vẫn ăn được assassin gặp gót đỏ gót đỏ chưa chắc ăn gót đỏ thì thì, thì phải người nước lên được ba sao cơ bao giờ người nước lên ba sao thì mới ăn được ui tôi rồn mãi không ra con sói anh em ạ à. từ nãy giờ chưa thêm một con sói nào luôn rất nhiều tiền rồi đấy Tôi vẫn đang đứng ở 8 anh em ạ Người ta lên 10 hết rồi Toán 9-10 rồi Chỉ còn tôi với anh em quân à, Vẫn còn đang ở 8 thôi Anh em quân thì bây giờ đang Chơi con à, người nước Cũng chưa lên được 3 sao thì tầm này vẫn chưa thua Chắc cũng đi sớm thôi Nhưng mà ba máu từ nãy giờ cũng cũng sống dài phết nhờ Ui Lên luôn đấy hả đây người nước luôn 3 sao rồi này Người nước 3 sao 4 đỏ Người nước 3 sao 4 đỏ thì nói chung là cũng yếu Cũng không ăn được cái bộ Assassin đâu Bây giờ Assassin cũng khá khỏe Phải lên 6 đỏ mới ăn được Hoặc là cái con người nước nó gặp cái bộ nai Bây giờ nó cũng đi ba máu thì lọt một phát là đi Lọt một phát gặp lại chắc chắn đi rồi Nên là loại người nước ra gót đỏ người nước là không phải đối thủ lết game đấy nó không phải là cái um, mối hại nghe hiểu không rồi luôn rồi u uh, được rồi hai con nữa từ từ đã tiến tới không vội chán nhở quá đi mất thôi anh em ạ à. Không có một kèo mưa luôn Thực ra là có một cái nhưng mà ghép cái chuyển thành mất rồi Cũng có áo mưa, cái món đồ quan trọng nhất Mặc dù là, là có cũng có những cái món đồ trấn phái ở đấy chứ Anh em cũng có thể thấy là ở đây có giáp xoay, có chuyển thánh rồi Thì có mỗi cái áo mưa thôi Ui, có người lướt ba sao kinh khủng kìa Nguy hiểm thật sự luôn không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. Ui, rất nhiều đồ gây đam ở đây. Thoải ấy Nhưng mà tôi vẫn còn 52 máu thôi, tôi chắc là tôi vẫn có cái cái quyền được đánh từ từ, từ tốn nó Giết người nước bây giờ chỉ hy vọng Clyde thôi anh em ạ. Ui, ai đây? Úi rồi, áo choàng, hay quá. Hay quá nhưng mà tôi ghép mất cái chiến thánh rồi, phải đợi round tiếp theo. Round 35 anh em ạ. Ui rồi ôi nhưng mà đồ chân phái rồi. Bây giờ là có đồ trấn phái rồi Hay quá anh em ơi Tầm này bây giờ là sói ba cái nữa thì là vô địch thôi Để tôi chuyển đồ bớt cho con này Cây bây giờ vẫn gành anh em ạ Bây giờ chỉ uh, hy vọng là cái nhà lai nó giết cái nhà Nhà người nước Đấy Ơ à? Nhưng mà thằng Lai đi rồi Thằng Cô Lan là thằng chơi Lai Ôi rồi thằng nào ăn thằng cô Lan nhở Đùa Mẹ thằng nào ác thế Giết chết đấm chết thằng thằng thằng thằng Lai rồi Thế thì mấy cái thằng này thì không đánh được cái con người nước ba Mấy cái thằng xin siếc này thì đâu có ăn được cái con người nước ba đâu Assassin này không có cửa ăn người nước ba anh em ạ Chán đồi Ơ Mẹ vô vẩn tôi ăn cả thằng assassin đấy chứ Đúng là có muốn đồ chấn phái khác anh em ạ Khỏe ghê Căng không Ủ anh em nhìn căng không Cây khỏe thật đấy Có À chưa đây vẫn chưa phải chấn phái Vẫn thiếu Đây nó đâu đã phải là cái Cái, cái ấy đâu Chưa Hòa rồi cái món mà tôi đang cầm trên tay vẫn chưa phải là cái ờ, cái quả trứng ấy, anh em ạ Chưa có quả trứng Đây là đang hồi bằng ờ, cái chiến thánh thôi, hòa nó Ok Cắt chuối Ui, ông quân đang có chuối kìa Càng ấy Thế thì càng quá nhỏ 52 máu Vẫn ổn hai con sói nữa thôi Sói ơi mày ra đi lừa thế Tôi bây giờ tôi chỉ cần con sói lên 3 sao Và cái round 35 ấy Nó có cái quả trứng thì tôi yên tâm luôn Cái ván này tôi ngồi bao lâu cũng được <laughs> Đầu năm anh em ạ à, Đầu năm nha anh em nhá Làm hẳn một cái video dài hẳn hai tiếng luôn Cho anh em đã luôn Xem cho nó đã luôn Dã man thật sự Ứng kiểu đầu năm tra tấn anh em đã bận rồi thì chờ đúng không xong rồi lại còn bắt anh em ngồi <laughs> xem <laughs> ảo lòi u <coughs> uh. ăn nổi không không chả có đam con này nó lướt phát đầy máu anh em ạ người lướt nó lướt phát nó đầy máu trừ khi ra con sói hoặc là tí nữa tôi kẹp thêm con Doom vào để may ra mới đủ đam ăn Không có đam Hoặc là lên game chơi bằng 5 đô Skelet Lancer 2 sao Cho vào mới có cơ hội ăn được anh em ạ Thằng Beat đi rồi kìa Beat gặp Assassin đi luôn Thằng Beat nó cũng không ăn được cái nhà gót gót kết hợp người nước ơ sao mạnh đấy nhở Tôi tưởng cái bộ gót người nước là nó giảm sức mạnh rồi sao nó mạnh đấy Bộ bit cũng không ăn được luôn nhá Bộ bit qua gặp cái nhà người nước là thua Đấy, bây giờ là chỉ còn là có nhà Assassin với cả nhà gót người nước thôi Và nhà Gladiator là tôi Ảo thật đấy Tôi nhớ rõ ràng là có cái update gần đây là cái con người nước có giảm sức mạnh đi khá khá Sau đó lại có một cái update trước đấy Là cái bộ gót là nó cũng giảm sức mạnh mà Cái bộ này lâu lắm rồi tôi không chơi ấy, không động vào bởi vì nó yếu anh em ạ nhưng mà anh em uh, quân này đánh hay phết nhở Chuỗi cộng 6 rồi này Lên được người nước ba phát là uy tín luôn Khỏe phết Nhảy quá Úp lồng con sói Được Nhảy quá nhở À nhầm Úp lồng con cáo Ui nhưng mà Có được không Ui đi rồi luôn kìa Sát thủ gặp gót người nước đi luôn nhưng Mà cái đấy là gót người nước là mới có bốn đỏ đấy em nhá chưa sáu đỏ đâu Thế mà khỏe thế Con vâng, người nước khỏe đấy nhở Mới bốn đỏ mà ăn được luôn Siêu thật đấy Mà đồ thì cũng không có đồ kiểu đồ tăng nhá Đồ toàn đồ là đồ bắn trưởng thôi ảo thật đấy sỏi ơi tận hai con nữa ra lốt đi thật là như thế luôn đây rồi đu rồi một con sói nữa một con nữa một con nữa hết tiền luôn nào u uh, đây rồi hay quá bây giờ xin quả trứng nữa thôi Rồi, tôi xin cho tôi xin quả trứng nữa là ngon Ok rồi dồn đồ cho sói đã Dồn luôn ở rau này anh em ạ Tí nữa chia bớt đồ cho Scarlet Lancer đã Kiếm Scarlet Lancer cho vào thay con uh, Berserker Nhưng mà phải hai sao anh em nhá một sao cũng không ăn được đâu Chơi với cả bọn đỏ một sao Scarlet Lancer một sao không đủ đam Không đủ máu để có thể giết được rồi ôi Đôi giày Đôi giày Đôi giày Đôi giày Đôi giày Đây rồi Hay quá Úi rồi bạn Quân này hy vọng tôi uh, win để được lên tivi Trận này không win cũng vẫn lên tivi ờ, bạn nhá <laughs> Anh em cứ nghĩ là top một là lên tivi à? Không phải Anh em nhá Thực ra những cái video mà tâm huyết có thể pha một chút hài hước cũng như là cái nội dung mà nó khá là hấp dẫn thì tôi vẫn cho lên thôi Anh em ạ Chứ không nhất thiết là nó phải là top 1 Rồi Rồi Tí nữa tôi sẽ kiếm con đát vào chơi Nên là tôi ờ, bán cái con Con con con uh, hoàng luôn Sao tôi nhìn thấy con Sói này có phải <laughs> nhìn trông Sói này có bị lép ngầm không ấy nhở Ngày trước tôi nhớ sói là bà lắm mà Trông có vẻ không ba lắm nhỉ anh em nhỉ Trông nhìn có vẻ không ba lắm Có thể đứt hơi bất cứ lúc nào đấy Sắp tắt thở rồi này Ui bị hút mana anh em ơi Ui đéo ổn đéo ổn đéo ổn Ui nó hút mana tôi Út kìa Ui không ổn không ổn không ổn Không phải là đã ổn đâu Anh em có thấy khi mà tôi gọi sói liên tục máu không tăng không? Máu nó giảm dần kìa Ui không ổn rồi Không ổn rồi Tôi cứ tưởng là lên được như này là bất tử rồi chứ Thôi xong Khả năng cao là đây là chính là cái cái lời giải của cái bài toán <laughs> Bài toán khó đã có lời giải rồi anh em ơi Vậy đài thật <clears throat> Thật sự như thế luôn Hóa ra là con con sói này nó cũng không bất tử như tôi nghĩ phải kết thúc cái trận đấu này sớm đấy anh em ạ à. Vớ vẩn toang ấy Vớ vẩn toang ấy anh em Sợ quá nhờ Làm nào bây giờ nhỉ Không ổn Anh em có thấy máu nó không hồi được không? Máu tụt dần kìa Mặc dù là không không chết được ấy nhưng mà Cảm giác là sẽ chết Cảm giác là sẽ chết Nếu mà một vài trường hợp nào đấy ờ, Đấy Ui càng đấy Đúng không? Liệu có ăn nổi không nhở? <laughs> mới đầu năm mà idol đã thả chó rồi anh em đừng gọi tôi idol ngại lắm anh em ơi thả chó gì đâu anh em thực ra là thế này anh em ạ suốt một năm qua tôi làm cái ten mà con chó của tơ ấy gần như là một con chó bất tử không có lời giải không có lời giải cho cái bài toán đấy suốt một năm qua anh em ạ có rất nhiều anh em là cũng đặt ra câu hỏi mà tôi cũng chưa biết trả lời như nào Thế nên là trong một cái lần tình cờ Đấy tôi lại có đàm đạo với một anh em là cũng chơi cái trò này là cũng lâu rồi đấy thì cũng có nói là đã từng gặp cái bộ Greater kết hợp với cả con sói này và chơi ờ, gặp cái bộ gót đỏ bị thua đấy thì tôi hôm nay tôi thấy có anh em ờ, chơi anh em quân chơi gót đỏ nên là tôi test luôn <laughs> tôi test luôn để xem là liệu rằng là có phải là thật là như thế không có phải là cái bộ gót đỏ người nước là cái bộ mà có thể là là, là tiêu diệt cái con chó sói bất tử được không ở trong cái bộ Glitter nha là một con chó sói mà không thể bị Doom nha anh em nhá. Là nếu mà đối thủ mà cho Doom vào là con này nó không sợ Doom. Đấy nhưng mà nếu mà gặp gót đỏ bây giờ thì liệu rằng có chơi được không? Thật sự là bây giờ tôi cảm giác như là đang chuẩn bị là, là vớ vẩn là thua đấy. Cảm giác đang là đứng ở phía dưới chứ không phải là phía trên. Đấy, đang cửa dưới anh em nhá, đang cửa dưới rất dễ là bị bay màu nếu mà bây giờ chả may mà ra một con Batman chẳng hạn. Vừa ra Bad Omen mà có cái bãi đặt dưới chân con sói thì khả năng là bay màu là rất cao Không biết là, là có thể không Mặc dù là đến bây giờ thì vẫn là bất tử anh em nhá Và nếu mà ờ, theo đúng bài này này Theo đúng cái cái cái nó gọi là lý thuyết đấy nhá Lý thuyết của cái cái cái, cái chơi theo cái kiểu là sói bất tử này ấy, là Tôi có thể kéo dài đến late game mà tôi kiếm được 5 đô 2 sao Đấy, full một sàn toàn 5 đô 2 sao, 5 đô 3 sao thôi thì tôi là vô địch đấy là trên lý thuyết còn không biết là về thực tế thì liệu rằng có thể làm được như thế không bây giờ tôi nói thật là chỉ cần ra secret lancer thôi lên hai sao thôi là đã ăn rồi ấy bởi vì là cái con người nước này nó không có đủ cái sức mạnh để nó có thể giết được cái con secret lancer đâu secret lancer hai sao Đấy, mới với những cái món đồ như này thì tôi nghĩ là là, là dồn cho Secret Lancer thì thừa sức là có thể tiêu diệt được hết. Và sống khỏe trong combat. Ừ. Sau đó tôi còn kẹp được cả Doom vào cơ anh em ạ Tôi ra Grim tôi sẽ vứt bớt một vài con đi Xong tôi sẽ kẹp Doom 2 vào Doom 2 với Grim Nó chỉ cần Doom vào cái con người nước thôi là cái bọn gót đỏ này nó không có đam Nhưng mà thực ra thì nếu mà nói đối thủ không có đam thì cũng phải nói chúng ta Chúng ta cũng không có đam anh em ạ Chúng ta đâu có đam đâu Anh em thấy là... là... <laughs> Đam ờ, thì chủ yếu đến từ con Wing thôi Wing Ranger và con Berserker Nhưng mà những cái con đấy nó chết nhanh lắm Không có đồ Chết rồi anh em ơi Ui Ui Ê ê ê Ui Ê Ê Ui Không không không Đừng đừng đừng đừng đừng 26 giây nữa cơ Cẳng quá bạn ơi Ui vẫn còn 2.000 máu nhá Chưa chưa chết được dễ thế đâu 2.001 máu mà rồi lên 3.000 máu rồi Hòa rồi Trông căng nhá anh em phải căng thẳng phết đấy Thế trận vẫn đang ở thế cân bằng Rồi Vẫn là bất tử bạn ơi Vẫn là bất tử Hay quá Đây đúng là một cái cuộc thi gan đấy Xem là ai sẽ là cái người bỏ cuộc trước <laughs> Tôi tôi không bỏ cuộc đâu Đầu đầu năm mà tôi muốn làm cái content nó, nó, nó đặc biệt tí Nên là chắc chắn là tôi sẽ ngồi đây một hai tiếng vẫn ngồi được anh em nhá Trừ khi là ngồi 4 5 tiếng thì <laughs> tôi nghĩ là anh em cũng sẽ không ngồi được. Chứ không phải là chỉ riêng tôi nhưng mà tôi nghĩ là tầm này tôi vẫn ngồi được. Tôi đã chuẩn bị cho cái game này rồi anh em ạ, chuẩn bị rồi, yên tâm. Tất cả đã chuẩn bị trước rồi. Từ cái việc là đã phải coi như là đi vệ sinh Đi ngồi phải đến lửa tiếng ở trong ờ, nhà vệ sinh rồi Đấy, để cho ra hết Có thể ngồi được lâu <laughs> Con cái cũng đã đưa đi học hết rồi Bây giờ tầm này ờ, nói chung là thoải mái luôn Ok ok Ngồi luôn đến trưa với cả anh em quân cũng được luôn nhá anh em nhá Nói chung là ngồi đến giờ ăn cơm Nếu mà không có kết thúc một trận đấu này thì chắc là tôi sẽ quit thôi <laughs> Hoặc là có thể là anh em quân sẽ quit trước Tôi nghĩ là thế Đồ nói chung là đầy đủ đấy rồi Chúng ta sẽ lên dần lên 10 thôi anh em nhá Lên lên 10 xong rồi Tôi sẽ kiếm cái uh, Secret Lancer Con Secret Lancer ở level 10 Thế thôi anh em ạ <clears throat> Tầm này mấy cái bọn này trông có vẻ như là không có cửa để có thể ăn được đâu Kiếm hai con Select Lancer 2 sao kèm thêm thêm đấy là là mấy con kiểu Doom nhá các thứ à, cho hai con Doom Grim Grief các thứ combo <clears throat> Tôi nghĩ là con chó này nó sẽ bất tử thôi anh em ạ Trông có vẻ hơi căng ấy Hiện tại tôi là đang ờ, còn anh em biết là có có có một cái gì mà, mà hiện tại là đối thủ chưa biết không? Ở chia tôi đang để con uh, Grand Herat ấy nó đang cướp cái con uh, con đấy anh em thấy không chắc là đối thủ sẽ nhận ra sớm thôi đang cướp cái con uh, dominator của tôi nó sẽ có úp lồng giúp tôi một chút ui nó con con sói của tôi còn 900 máu ê bạn ơi cẩn thận chứ cẩn thận cẩn thận cẩn thận không ổn rồi không ổn rồi không ổn rồi không ổn rồi càng quá nhở ui lên hai nghìn tám rồi trông như kiểu có mấy lần sắp chết đến nơi rồi cái con người nước nó cũng hồi máu nó cũng kinh anh em ạ vẫn hòa chắc phải kiếm con doom vào đã anh em ơi Đấy rồi xe à kiếm con doom hai vào anh em ơi tầm này không có đam Chưa có Grim thì dùng tặng Anh em nhá Khi nào có Grim thì chúng ta sẽ bỏ sao đi vô Chắc là tôi sẽ phải cho ở lao sau luôn Nguy hiểm quá anh em ạ Không ổn Ôi kìa đừng blink ra ngoài đấy Ui thôi chết tôi rồi Đứng ở đây nguy hiểm quá Ơ ờ, được được được được được được được được được được câu kéo được rất nhiều thời gian Bây giờ cứ đát này Doom Doom đát Secret Lancer cho vào Cẳng quá anh em ơi Đùa Khó nhá <laughs> Trận đấu có vẻ gây ra khá nhiều mệt mỏi cho đối thủ Đúng không? Thật như thế luôn Kiếm hồn này Ui rồi ơi, từ từ bạn ơi, từ từ đã Chở vợ con đi ăn sáng đây, từ từ đã, nốt trận Để tôi kiếm cái con đun vào đã Bạn ơi, <laughs> mới đầu năm Chắc là uh, mệt quá đấy rồi, mệt quá rồi anh em ạ Năm mới nhiều sức khỏe Từ từ đã bạn ơi từ từ đã tôi kiếm cái con doom 2 vào xem nào đã kiểu như bây giờ ấy bây giờ anh em quân nó tự tin luôn cũng chả xếp cờ xếp kiếc gì luôn thậm chí là vẫn đang để nguyên cái con uh, grand herat để ở cái vị trí của con con con con uh, dominator u uh, chúc kênh ngày một lớn mạnh kìa cảm ơn anh em nhá đây đúng phản cứng rồi anh em ơi ừ, cẳng quá nhở Mày quá anh em ạ Thực ra tôi nói thật với anh em là Chuyện này gặp fan cứng như thế này đấy Gặp fan cứng mới mới coi như là Là anh em quân mới để cho tôi như này đấy Chứ còn nhiều khi ấy là Vớ vẩn là bọn nó vào bọn nó gặp tôi Ví dụ như mấy cái thằng mà Nó, nó, nó anti nó quyết luôn rồi đấy Anh em <laughs> Quyết luôn mà Quyết luôn không cho làm content đâu Đây là còn làm chơi đến cuối luôn đấy Hay quá nhưng mà như này nó nó có vẻ nó nó <laughs> nó hơi lâu <laughs> nó hơi lâu anh em ạ thôi để tôi kiếm luôn doom anh em nhá doom hai vào trông có vẻ hơi lâu bây giờ chắc chỉ có doom hai mới có khả năng kết liễu con này không doom hai chưa đủ đát hai nữa đát hai doom hai đát hai doom hai skeleton lancer thôi lên 10 anh em ạ lên 10 đã cho dễ dàng Bây giờ kiếm hai hai con uh, hai con con con uh, con gì nhỉ? Skelet Lancer 2 sao. Đấy, kết hợp với cả hai con uh, Doom. Hai con Doom, hai con Dart. Cộng với cả sói là 7 con. 8 sẽ là con uh, Squire, hai con Squire nữa. Đấy, 8 9 là hai con Squire. Vậy slot thứ 10 là con gì đây? Có thể là slot thứ 10 kẹp thêm một con dominator là chả cần chả cần nhiều dominator là một con như thế mới ăn được anh em ạ như thế kia mới ăn được hơi lâu ấy trông cảm giác rất lâu trận đấu kéo dài hai ba tiếng mất anh em trận này mà xem kênh <laughs> chắc anh em fan chắc là cũng rất mệt mỏi đây tôi đoán là đến 99,99% ,99 các anh em sẽ tua ừ, trừ các anh em fan cứng không thể đỡ được cái trận đấu này <laughs> Căng thật sự luôn Cảm giác như là Bế tắc Bế tắc toàn tập luôn Bây giờ tầm này tôi tôi cảm giác máu của tôi anh em nhìn thấy không Là nó không bao giờ nó dưới lửa luôn Tức là nó khỏe rồi ấy Cái con sói này nó khỏe lắm rồi ấy Chưa bao giờ thấy xuống dưới một lửa máu luôn anh em ạ Máu rất nhiều luôn Đây nó chính là cái bài toán mà vẫn là không có lời giải anh em nhá Tầm này không thể có lời giải được đâu anh em nào bảo là gót đỏ ăn được thì tôi cũng không thấy là nó ăn được nha anh em nhá <clears throat> Trước đây có anh em bảo là gót đỏ ăn được đấy Nhưng mà tôi thấy nó không ăn được đâu Nếu mà đủ đồ Bây giờ 6 món cam thì không ăn được đâu Tôi dần dần tôi sẽ kiếm 5 đô 2 sao mà thôi anh em ạ à. Doom 2 rồi 5 đô 2 sao rồi Thì chắc là tôi nghĩ là gót đỏ nó sẽ không để đỡ được đâu Nó cái cái cái bộ mà có con co ấy Cái con tướng co 2, đi, 2 tiền ấy Nó chỉ là một con tướng co 2 tiền thôi mà 2 đô nó có giới hạn sức mạnh của nó nó không phải là một cái cái gì đấy nó quá kinh khủng khi mà nếu mà tương lai nhá bây giờ tôi tôi nói luôn đi tôi ngồi luôn đến sáng mai đi <laughs> tôi ngồi luôn đến sáng mai tôi kiếm được là toàn một dàn đó, à, đát ba sao đi đấy đát ba sao Doom ba đi Sờ quay ba sao đi Secret sờ ba sao thì đỡ được không? Tôi hỏi thật có đỡ được không? Làm sao mà đỡ được anh em Đây là, là vấn đề nó chỉ là vấn đề thời gian thôi anh em ạ Còn lúc đấy thì sai linh ba này Secret Lancer 3 này Khó lắm anh em ơi Đồ càng ngày đồ càng mạnh Dần dần là tôi sẽ khỏe lên bốn sáu nào đấy Đây rồi, Grim bây giờ anh em ạ Cho vào nhá, cho vào luôn không à, đu mà đu một, anh em ạ Nhưng mà thôi cứ cho vào đi Cũng chả sao Bán cái này đi luôn Bán đi Con nào không cần thiết bán luôn Bây giờ ấy dần dần Chúng ta sẽ chuyển hết sang 5 đô anh em ạ Đúng lên em nào Ui bị hút mana không đu vào kìa Đu rồi Đấy Squire gọi đệ trừ giáp rồi kìa hay không Ui đấm sắp chết được con con người nước rồi Ui ừ, không chết không chết Nó lại đầy rồi Tỉnh phát đầy luôn Con Doom phải Doom hai cơ Doom một không ăn thua anh em ạ Doom lên hai sao cơ Doom lên hai sao thì mới uh... lên hai sao thì chúng ta mới có cái cửa ăn được à, Không ăn được Doom hai sao mới có đủ thời gian Đủ đam để giết được tôi nghĩ là tôi sẽ phải nhắc đối thủ về con Rubik Con Rubik từ lấy giờ là cướp lồng ấy Trông nó hơi khó chịu một tí anh em ạ Để tôi nhắc đối thủ bỏ con Rubik ra chỗ khác nhá Để xem là thế nào Nếu mà bây giờ Bây giờ ấy cái con Rubik nó nó để nó đặt được cái vị trí khác ấy ví dụ như là cướp vào cái con Square thì thì, thì xem là, là là thế nào nhá để xem là nếu mà bây giờ anh em thay đổi đi cướp cái con Square thì xem thế nào biết đâu đấy lại lại, lại uh, giết được tôi phải không thôi bây giờ nói chung là tầm này thì vẫn hòa tôi cứ để 50 đô thôi anh em ạ 50 đô ở đô nói cứ bình tĩnh mục tiêu là kiếm ra 5 5 đô ba sao nhá anh em nhá 5 đô ba sao mục tiêu phần đầu <laughs> phần đầu đu vừa rồi kìa đu trúng rồi u uh, bị trừ giáp rồi kìa trừ giáp rồi u uh, nhưng cái con này nó có giáp xoay nó cũng trâu quá anh em ơi không được cũng chả làm được cái gì đu phải đúng hai cơ đúng một này yếu lắm Khó nhỉ Ui tôi, tôi, tôi có cảm giác Cái cảm giác là máu đang tụt kìa 2003 Ui Ôi Ui rồi ôi Cái gì đây này Ôi tại sao thế nhở Bài toán đã có lời giải rồi anh em ơi Vãi cứt Ảo <laughs> thật đấy Ảo quá anh em ơi Trời ơi ô thế nào thế nào có nhở tôi cũng không hiểu tại sao luôn ấy thề thế là lý do làm sao nhở ô tôi cứ cứ cứ, cứ nghĩ là nó vẫn đang hòa mà nó vẫn đang bất tử mà tại sao tự nhiên cái round này nó lại tụt máu nhanh thế nhở tụt máu nhanh thế là làm sao ai có thể giải thích cho tôi được không đúng thật đúng là cái cái bộ người nước này là cái bộ mà mà, mà giải cái bài toán khó này rồi gót đỏ người nước nha anh em nhá Cuối cùng thì cái bài toán khó đấy nó đã giải anh em ạ Hóa ra là cái anh em đấy nói nó cũng chuẩn Chuẩn phết nhở Gót đỏ người nước là có thể là giết được cái con chó sói Trước khi mà chúng ta có thể kiếm được 5 đô 3 sao anh em ạ Dã man thật sự Chuẩn ở đấy <laughs> Ngay đầu